Trong ngày lễ nhậm chức thứ 59, Biden đã chính thức tuyên thệ và trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Trump đã rời Washington vài giờ trước buổi lễ và phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng. Ông lặp lại một đoạn bài phát biểu chia tay của ông từ hôm trước. Vậy các di sản của Trump là gì? Và một số chính sách mới của chính quyền Biden là gì? Hãy theo dõi tiếp đây để tìm hiểu sâu hơn. Chào mừng và hoan nghênh, đây là Deep Dive và tôi là Tiffany Meyer. Ngày lễ nhậm chức, Joe Biden đã chính thức tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Đó là một buổi lễ bất thường. Thay vì hàng ngàn người đứng chật ních quảng trường theo phong tục, thì hàng trăm nghìn lá cờ Mỹ đã tung bay trước National Mall. Các ưu tiên của Biden dựa trên thứ tự xuất hiện trong bài phát biểu của ông, đó là đại dịch COVID-19, chấm dứt phân biệt chủng tộc, khủng bố trong nước, lợi thế người da trắng và khôi phục các liên minh. Điều đó khác với những điều mà chính quyền Biden đã đặt ra trong 10 ngày nhậm chức đầu tiên của ông. Trọng tâm là đối phó với đại dịch COVID-19 và hậu quả suy thái kinh tế, biến đổi khí hậu và đánh giá toàn quốc gia về công bằng chủng tộc sau khi phong trào Black Lives Matter nổi dậy. Đây được coi là những khủng hoảng cấp bách nhất. Tránh văn phòng của Biden Ron Klain đã nêu rõ trong một bản ghi nhớ hôm thứ Bảy, gọi đó là bốn cuộc khủng hoảng trồng chéo và phức tạp. Ông cũng cho biết Biden sẽ đảo ngược những thiệt hại đáng buồn của chính quyền Trump và làm việc để bắt đầu đưa đất nước tiến lên phía trước. Klain cho biết Biden sẽ khởi động với hàng chục sắc lệnh sau lễ nhậm chức của ông. Biden được cho là đã ký 17 lệnh hành pháp và 15 trong số đó là sắc lệnh. Một số sẽ hủy bỏ hoặc đảo ngược những sắc lệnh do Trump ban hành. Vậy 17 lệnh hành pháp này là gì? Chúng bao gồm thách thức đeo khẩu trang trong 100 ngày, kêu gọi đeo khẩu trang trên toàn quốc và bắt buộc giãn cách xã hội trong các tòa nhà liên bang trên đất liên bang áp dụng bởi nhân viên và chủ lao động liên bang kéo dài thời gian tạm dừng thanh toán khoản vay cho sinh viên và tái tham gia Hiệp định Khí hậu Paris, tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới. Mỹ đang trong thời điểm rút khỏi Tổ chức WHO dưới thời chính quyền Trump. Biden cũng sẽ chấm dứt đường ống dẫn dầu Keystone, cũng như bãi bỏ phát triển dầu khí tại các khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia. Đảo ngược lệnh cấm đi lại từ các quốc gia là mối đe dọa khủng bố cho Hoa Kỳ bao gồm việc chấm dứt cái gọi là lệnh cấm du lịch Hồi giáo, mở rộng lệnh cấm trục xuất và tịch thu nhà cửa trên toàn quốc dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 25 triệu người Mỹ. Biden cũng có kế hoạch ký các lệnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, bao gồm mở rộng xét nghiệm, tăng tiêu chuẩn y tế cộng đồng và giải quyết việc mở cửa lại trường học và dân nghiệp. Ông cũng có kế hoạch cung cấp cứu trợ kinh tế cho các gia đình lao động và cũng như kế hoạch kêu gọi Quốc hội bảo vệ chương trình DACA, cung cấp cho trẻ em không có lai lịch quyền cư trú vĩnh viễn và khả năng trở thành công dân. Trong kế hoạch còn có việc thúc đẩy công bằng, hỗ trợ các cộng đồng da màu và các nhóm yếu thế khác. Chúng bao gồm việc đưa dân di cư không có quốc tịch vào điều tra dân số, đảo ngược các sắc lệnh của Trump kể từ tháng 7. Một mục tiêu khác là tạo ra một môi trường làm việc đa dạng hơn, bằng cách bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa trên giới tính, ví dụ như LGBTQ. Trong danh sách còn có việc ngừng xây dựng bức tường biên giới bắt đầu dưới thời chính quyền Trump, cũng như giúp những người nhập cư xử lý khi bị bắt, đảo ngược một trong những chính sách của Trump từ năm 2017. Nằm trong kế hoạch của Biden còn có tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris. Điều này đảo ngược một trong những thay đổi chính sách đối ngoại và đối nội quan trọng do Trump thực hiện. Trump muốn tái thiết các nguồn năng lượng truyền thống của Mỹ, rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và đạt được tự cung tự cấp dầu. Hoa Kỳ đã đóng góp tài chính nhiều nhất cho Hiệp định Paris, nhưng lại phải chịu đựng kinh tế nhiều nhất vì nó. Đối với Mỹ, thỏa thuận này tương đương với việc tự trói tay mình, Mỹ bị ràng buộc bởi hiệp định, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không có ràng buộc nào trong một thời gian dài. Và ngay cả khi đảng này bị ràng buộc bởi hiệp định, trong tương lai nó cũng sẽ không giữ lời hứa. Đó là lý do vì sao họ thích tham gia hiệp định này. Hiệp định được đặt ra bởi các nhà môi trường học và các chính phủ phương Tây ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Cho đến nay, dường như không có bất kỳ nhà bảo vệ môi trường nào chỉ trích tình trạng ô nhiễm ở Trung Quốc hay bất cứ phản đối nào ở đó. Với việc tái gia nhập hiệp định, Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn nữa, chi phí cao của các nguồn năng lượng thay thế sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tiên. Ngành công nghiệp sản xuất vừa mới phục hồi bởi nhiều nỗ lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, nhiều người ủng hộ nguồn năng lượng mới cũng quan ngại đến việc áp dụng nguồn năng lượng mới và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch truyền thống sẽ thuận theo sự phát triển tự nhiên của công nghệ mới. Ví dụ, xe điện được khuyến khích, nhưng việc sản xuất điện và ác quy sẽ gây ô nhiễm môi trường. Vậy, chúng ta phải xử lý rác thải ác quy như thế nào? Vì nó cũng là một nguồn gây ô nhiễm. Còn có câu hỏi về hủy bỏ và sản xuất các tấm năng lượng mặt trời cũng là thứ gây ô nhiễm môi trường. Có vẻ như có rất nhiều câu hỏi bị bỏ qua trong khi nói về lợi ích của năng lượng tái tạo. Và đối với thủy điện, nhiều người Trung Quốc biết rằng thủy điện còn gây hại hơn cả nhiệt điện. Chẳng hạn như đập Tam Hiệp. Hiện nay, Đảng Dân Chủ đang chiếm phần lớn ở Thượng viện và Hạ viện. Có lẽ Tổng thống Biden sẽ nhân dịp này để thúc đẩy các luật thiên tả. Đầu tiên là một dự luật cứu trợ đại dịch trong đó quy định mức lương tối thiểu là 15 đô la trên giờ do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đề xuất, người được biết đến là nhà xã hội dân chủ. Trước lễ nhậm chức, Biden đã gửi một dự luật nhập cư lên Quốc hội. Dự luật này sẽ cấp tình trạng hợp pháp cho hàng triệu người cư trú bất hợp pháp. Hiện tại, ông bắt đầu nhiệm kỳ với tư cách là Tổng thống cao tuổi nhất ở tuổi 78. Ông cũng có nhiều thứ đầu tiên khác. Ông là tổng thống đầu tiên tên Joseph, đầu tiên sinh ra trong Thế chiến thứ hai và là người đầu tiên đến từ Delaware. Tiếp theo, hãy đến với lễ nhậm chức. Trong khi Pence và gia đình tham dự buổi lễ, thì Trump đã không còn là tổng thống. Ngài Trump đã rời Washington vài giờ trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ. Ông đã thông báo từ trước rằng sẽ không tham dự lễ nhậm chức, nhưng không đưa ra lý do tại sao. Nhưng Ngài Trump vẫn để lại một bức thư cho Biden theo truyền thống. Thư ký báo chí Nhà Trắng xác nhận với các kênh thông tấn rằng Trump đã để lại một lá thư cho Biden, nhưng không tiết lộ nội dung vì vấn đề quyền riêng tư. Barack Obama từng để lại lời nhắn cho Trump, trong đó có một đoạn rằng đây là một văn phòng đặc biệt, không để lại hướng dẫn nào cho người kế nhiệm. Tôi không chắc lời khuyên của mình có giúp được gì không, Vị trí lãnh đạo thế giới của Mỹ là không thể mất đi. Nó tùy thuộc vào Tổng thống qua hành động và gương mẫu nhằm duy trì trật tự quốc tế, điều đã được củng cố kể từ kết thúc chiến tranh lạnh, và sự phồn vinh, an toàn của chúng ta phụ thuộc vào đó. Trước đó, cựu Tổng thống George Bush cũng để lại bức thư cho người kế nhiệm nói rằng rất ít người có vinh dự hiểu được trách nhiệm mà ông đang cảm thấy. Rất ít người hiểu được sự phấn khích của thời khắc và thách thức ông đang phải đối mặt sẽ có nhiều khoảnh khắc gian nan, giới chỉ trích sẽ thịnh nộ, bạn bè sẽ rời bỏ ông. Nhưng ông sẽ có một vị Chúa toàn năng an ủi, một gia đình yêu thương và một đất nước chung sức với ông, bao gồm cả tôi. Dù điều gì xảy ra, ông sẽ tìm thấy cảm hứng từ tính cách và lòng vị tha của những người mà ông đang lãnh đạo. Vài giờ trước lễ nhậm chức, Trump rời Nhà Trắng và nói với phóng viên rằng đó là vinh dự lớn lao nhất, là vinh hạnh cuộc đời tôi. Những con người vĩ đại nhất trên thế giới, ngôi nhà tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã có những năm tháng tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt nhiều thành tựu. Chúng tôi yêu người dân Mỹ. Một lần nữa, đó là điều thật đặc biệt. Ông tiếp tục nói, tôi chỉ muốn nói tạm biệt, hy vọng rằng đây không phải lời tạm biệt dài lâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ông Trump rời đi khoảng 8 giờ sáng về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Dọc đường, Trump nói với người ủng hộ rằng tôi sẽ luôn chiến đấu vì các bạn, tôi sẽ luôn theo dõi, tôi sẽ luôn lắng nghe. Phát ngôn của ông lặp lại một phần của bài phát biểu hôm thứ Ba trước đó. Ông nói, trên hết, tôi muốn cảm ơn tất cả người Mỹ. Được phục vụ với tư cách là Tổng thống của các bạn là niềm vinh dự không thể diễn tả. Cảm ơn vì đặc ân phi thường này. Và đó là đặc ân và một niềm vinh hạnh lớn lao. Trump chỉ ra, Mỹ là một quốc gia nơi sự bất đồng được cho phép, và chúng ta là quốc gia của những công dân tử tế, trung thành và yêu hòa bình. Những người mong muốn đất nước chúng ta phát triển và phồn thịnh, vô cùng thành công và tốt đẹp. Chúng ta thật là một quốc gia vĩ đại. Ông lên án cuộc tấn công vào nhà quốc hội, nói rằng tất cả người Mỹ đều kinh hoàng với cuộc tấn công vào thủ đô. Bạo lực chính trị là tấn công vào mọi giá trị người Mỹ chúng ta trân quý. Đó là điều không thể dung thứ. Nhưng Trump cũng kêu gọi sự đoàn kết, nói rằng lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta phải thống nhất các giá trị chung và vượt qua chủ nghĩa đảng phái thù hận và làm chủ vận mệnh của chúng ta. Ông cũng chúc cho nhiệm kỳ tiếp theo sẽ thành công. Tuần này, khởi đầu một chính quyền mới và cầu nguyện cho sự thành công trong việc giữ cho nước Mỹ an toàn và thịnh vượng. Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất và chúng tôi cũng muốn họ gặp may mắn. Một từ rất quan trọng. Trump cũng tiếp tục cảm ơn hàng triệu người yêu nước chăm chỉ trên khắp đất nước đã ủng hộ chính sách nước Mỹ trên hết của ông và nhấn mạnh những điểm nổi bật trong chính quyền ông. Vậy một số di sản của Trump là gì? Trump đã quảng bá cho chính sách nước Mỹ trên hết và mặt khác đã lật tẩy Đảng Cộng sản Trung Quốc, chế độ từ lâu được coi là phản tự do. Trump cho biết trong bài phát biểu chia tay của mình, ông đặc biệt tự hào là Tổng thống đầu tiên trong nhiều thập kỷ không phát động cuộc chiến nào. Và như Lincoln đã nói trong diễn văn Gettysburg, một chính phủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Trump đã nói trong bài phát biểu chia tay, trên hết chúng ta khẳng định lại tư tưởng rằng ở Mỹ, nhân dân đối với chính phủ là Ánh sáng dẫn đường, ngôi sao bắt đầu của chúng ta, niềm tin vững chắc đã đưa chúng tôi ở đây để phục vụ cho những công dân cao quý của nước Mỹ. Lòng trung thành của chúng tôi không phải vì lợi ích đặc biệt, các tập đoàn hay thực thể toàn cầu. Đó là cho con gái, cho công dân và cho chính quốc gia của chúng ta. Ông hy vọng đó vẫn là di sản lớn nhất của mình. Cùng nhau, chúng ta đưa người dân Mỹ lên lãnh đạo đất nước. Chúng ta khôi phục chế độ tự trị, chúng ta khôi phục tư tưởng Mỹ. Không ai bị lãng quên, bởi vì mọi người đều quan trọng và mọi người đều có tiếng nói. Nó tương tự như bài phát biểu nổi tiếng của Thượng nghị sĩ Daniel Webster vào 1830. Ông ấy nói rằng hiến pháp của nhân dân, chính phủ của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân, và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Ông cũng nói về những thách thức mà đất nước phải đối mặt. Khi tôi rời Nhà Trắng, tôi đã suy ngẫm về những nguy cơ đe dọa đến tài sản vô giá mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, Mỹ thường xuyên phải đối mặt với những mối đe dọa và thách thức từ nước ngoài. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất chúng ta phải đối mặt là mất niềm tin vào bản thân, mất niềm tin vào sự vĩ đại của dân tộc. Một quốc gia chỉ mạnh nhờ tinh thần của nó, Chúng ta chỉ nghị lực như niềm kiêu hãnh. Chúng ta chỉ mạnh mẽ như nhịp đập trong trái tim của mỗi người chúng ta. Ông cũng đề cập đến tầm quan trọng của tự do ngôn luận rằng trung tâm của di sản này cũng là niềm tin mạnh mẽ vào tự do ngôn luận, tự do biểu đạt. Chỉ khi chúng ta quên chúng ta là ai và chúng ta đã đến đây bằng cách nào? Liệu chúng ta có thể cho phép kiểm duyệt chính trị và bài xích diễn ra ở Mỹ không? Nó thậm chí không thể nghĩ bàn. Việc ngăn cấm tự do và tranh luận là vi phạm các giá trị cốt lõi và truyền thống lâu đời nhất của chúng ta. Điều tốt nhất vẫn chưa đến. Cảm ơn và tạm biệt. Chúa phù hộ các bạn. Chúa phù hộ cho Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Quý vị nghĩ sao về bài phát biểu? Hãy để lại bình luận. Cảm ơn đã theo dõi. Tôi là Tiffany Mayer. Hẹn gặp lại.